Rồi các bạn quan sát này là get 200.000 for free, tức là các bạn sẽ nhận được 200.000 miễn phí nha. Đó thì bạn cũng có thể đọc này, benefit tức là quyền lợi này, ở đây sẽ có hai quyền lợi nha. Là bạn có thể nhận lãi suất qua đêm lên tới 12% này, cũng như là mở khóa sau một năm, tức là 365 ngày đấy. Ok, tiếp theo các bạn nhấn vào get started từ bắt đầu ha. Hi, xin chào tất cả anh em.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 Thì trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ giới thiệu cho anh em Honor là gì, cũng như hướng dẫn anh em cách đăng ký tài khoản cũng như xác minh KYC tài khoản Honor để có thể nhận ngay 200.000 hoàn toàn miễn phí 100% hàng.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 Đó, ở đây sẽ có giới thiệu Honor là gì này. Các bạn có thể đọc tìm hiểu thêm nha. Cũng như là hướng dẫn cách đăng ký Honor và xác minh KBC nhận 200.000 miễn phí này. Ok, đăng ký thì bạn bấm vào nút đăng ký Honor nhận 200.000 miễn phí ha. Thì lúc này sẽ là một giao diện đăng ký như thế này. Thì bạn quan sát này, ở đây chúng ta có thể đăng ký bằng email hoặc số điện thoại ha đó ờ, ví dụ đây mình đăng ký qua email này mình sẽ nhập email google của mình vào đây ha tức là gmail đấy tiếp theo nữa các bạn tạo mật khẩu này đó mật khẩu của bạn nên bao gồm chữ cái in hoa chữ thường chữ số và ít nhất một ký tự đặc biệt nha để bảo mật an toàn tốt nhất cho tài khoản bạn ha ok tiếp theo nữa các bạn nhập tên đầy đủ của bạn này các bạn nên nhập tên của bạn giống y hệt trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân cũng như hộ chiếu của bạn ha đó sau đó các bạn tích chọn vào bằng việc đăng ký bạn đồng ý với điều khoản và quy định của Anet này và cùng các bạn nhớ là đăng ký tài khoản để tiến hành đăng ký một tài khoản Honor hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha Ok sau khi bạn đăng ký tài khoản công rồi thì bạn nhớ kích hoạt tài khoản nha các bạn sẽ mở email vừa nãy các bạn đăng ký lên này và mở email có tiêu đề là Honor Activate do Cao này tức là kích hoạt tài khoản đấy sau đó các bạn nhấn vào Activate Now này để tiến hành kích hoạt tài khoản nha Ok, sau khi kích hoạt tài khoản thành công rồi thì bạn tiến hành truy cập vào cửa hàng Google Play hay chính là CF Play đối với máy sử dụng hệ điều hành Android hoặc App Store đối với máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone nha các bạn tìm cho mình ứng dụng có tên là Honor đầu tư BTC ETH Doc này đó sau đó các bạn tiến hành tải và ứng dụng lên trên điện thoại của chúng ta như bình thường nhá ok sau khi tải xong rồi các bạn nhấn vào mở này rồi thì tiếp theo ở bước này các bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nhá đó các bạn sẽ tiến hành điền email hoặc số điện thoại vừa nãy các bạn đăng ký này sau đó nhập mật khẩu này và cuối cùng nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập nha kế tiếp sau khi đăng nhập thành công rồi thì bước này các bạn nhấn vào activate now cho mình nhá đó thì đây các bạn sẽ tiến hành nhập mã OTP gồm 4 chữ số được gửi email bạn đăng ký ha. Đó thì bạn tiến hành mở email đó lên này. Như ở đây mã OTP của mình là 8944 này. Rồi mình quay trở lại nhập vào này. Đó. Kế tiếp nhấn vào continue để tiếp tục ha. Rồi bước theo thì bạn sẽ tiến hành chọn đồng tiền tệ mặc định ở trong app của bạn ha. Thì đây sẽ có hai đồng là đồng VNDC hoặc USDT e nha. VNDC là đồng tiền Việt Nam đấy, còn USDT e là đồng đô la Mỹ ha. Dù đây mình chọn đồng VNDC chẳng hạn này. Kế tiếp nhấn vào Select để chọn nha. Rồi các bạn quan sát này là get 200.000 for free, tức là các bạn sẽ nhận được 200.000 miễn phí nha. Đó thì bạn cũng có thể đọc này, benefit tức là quyền lợi này. Ở đây sẽ có hai quyền lợi nha. Là bạn có thể nhận lãi suất qua đêm lên tới 12% này, cũng như là mở khóa sau một năm, tức là 365 ngày đấy. Ok, tiếp theo các bạn nhấn vào get start thực để bắt đầu ha. Rồi thì ok, đây chính là giao diện chính của app Honor ha. Và ngôn ngữ mặc định của app là tiếng Anh ấy. Và nhiều bạn cũng thắc mắc hỏi mình là là làm cách nào để có thể chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt đấy. Thì bạn quan sát ở góc bên trái trên cùng này, ở đây có biểu tượng avatar, các bạn bấm chọn mình ha. Kế tiếp kéo xuống này, tìm đến mục language nha, tức là ngôn ngữ đấy. Sau đó các bạn chọn tiếng Việt cho mình nha, để tiến hành chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt ha. Thì bạn quan sát này, là ngôn ngữ của app hiện tại tất cả đã chuyển sang tiếng Việt nha. Rồi tiếp nữa mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta xác minh danh tính KYC của tài khoản Honor của chúng ta nha các bạn vẫn bấm chọn vào biểu tượng avatar ở góc bên trái trên cùng này sau đó kéo xuống một chút này ở đây sẽ có xác thực tài khoản KYC nha các bấm chọn cho mình này Ok thì để có thể xác minh KYC các bạn chuẩn bị cho mình giấy tờ tùy thân nha thì giấy tờ tùy thân đây có thể là chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu nha Ok tiếp theo các bạn nhấn vào bắt đầu cho mình này rồi thì ở đây bước 1 tức là chúng ta sẽ nhập thông tin cá nhân nha thông tin đầu tiên là các bạn sẽ chọn quốc gia cho mình này các bạn sẽ chọn Việt Nam ha rồi kế nữa mục thứ hai tức là hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đấy. Các bạn chọn đây có thể là chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu nha. Ở đây thì mình sẽ chọn chứng minh thư nhân dân này. Tiếp nữa ở mục tên thì các bạn có thể nhập lại nha. Các bạn nhớ là nhập giống y hệt như trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân ha. Ok, sau đó mục số chứng minh nhân dân này hoặc căn cước công dân thì bạn nhập vào. Rồi ngày sinh này, các bạn cũng nhập giống y hệt như trên chứng minh thư. Kế tiếp nữa ở mục giới tính này, các bạn chọn nam hoặc nữ ha. Thì sau khi nhập đầy đủ tất cả các thông tin trên đây rồi, các bạn nhấn vào tiếp theo ha. Ok, bước 2 chúng ta sẽ tiến hành thêm phương thức thanh toán nha. Và ở đây chúng ta sẽ thêm tài khoản ngân hàng này. Các bạn nhấn vào thêm tài khoản ha. Rồi ở đây các bạn sẽ nhập số tài khoản ngân hàng của bạn này. Các bạn lưu ý nhé là số tài khoản chứ không phải số thẻ nha. Sau đó các bạn chọn ngân hàng này. Ở đây có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ nha. Đó. Các bạn sẽ tiến hành chọn ngân hàng phù hợp nha. Dù đây mình chọn ngân hàng MB này, tên là ngân hàng thương mại cổ phần quân đội này. Rồi cuối cùng các bạn nhấn vào thêm để tiến hành thêm tài khoản ngân hàng nha. Ok, sau khi thêm xong rồi, các bạn nhấn vào tiếp theo này. Rồi ở bước 3 chúng ta sẽ tiến hành chụp ảnh thông tin cá nhân của chúng ta nha. Cụ thể đây chúng ta sẽ chụp ảnh mặt trước của chứng minh thư này, cũng như là chụp ảnh selfie chân dung của bạn này. Đó. Sau khi chụp xong rồi, các bạn nhấn vào tiếp theo để tiếp tục này. Rồi bước thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành ghi hình mặt của chúng ta nha. Các bạn lưu ý này là không sử dụng phần mềm chỉnh sửa nha, cũng như là không đội mũ này, rồi trong video thì vui lòng thực hiện các hành động như quay trái, quay phải trong khi đang cầm chứng minh thư hoặc hộ chiếu ha. Các bạn nhấn vào bắt đầu ghi hình để tiến hành ghi nha. Ok, sau khi ghi xong rồi thì nó này sẽ được thông báo là hoàn thành nha. Các bạn nhấn vào tiếp theo để tiếp tục này. Rồi thì nó này sẽ lần thông báo là yêu cầu của bạn đã được tiếp nhận. Thời gian xét duyệt thường diễn ra trong khoảng 3 phút hoặc lâu hơn nha. Các bạn chờ alert xét duyệt giấy tờ của bạn ha. Và sau khi xác minh danh tính KBC thành công rồi thì lúc này sẽ lên một thông báo là tài khoản của bạn đã được xác thực nha. Như vậy là mình đã xác minh danh tính KBC thành công rồi ha. Và khi xác minh danh tính KBC thành công rồi thì bạn quan sát này là mình đã được nhận 200.000 hoàn toàn miễn phí 100 ha. Và chỉ thêm ý, là hiện tại 200.000 này chúng ta trừ rút nha. Và vừa nãy sau khi chúng ta đăng nhập thành công ấy thì bạn có thể đọc ấy là 200.000 này chúng ta có thể nhận lãi qua đêm nha. Và lãi suất lên tới 12% luôn ha. Và 200.000 này sẽ được mở khóa sau một năm, tức là 365 ngày ha. Nghĩa là sao? là sau một năm thì các bạn sẽ rút được số tiền 200.000 này nha. Ok, tiếp theo nữa mình sẽ chia sẻ bạn cách chúng ta kiếm tiền trên app này như thế nào ha. Các bạn vẫn bấm vào biểu tượng avatar ở góc bên trái trên cùng cho mình này. Sau đó kéo xuống một chút này. Chọn đến mục giới thiệu cho mình nha. Ok thì bạn quan sát này là nhận ngay 35.000 VDC và một crypto miễn phí khi bạn bè cùng sử dụng Alert nha. Nghĩa là sao? Là khi bạn bè của bạn đăng ký qua link giới thiệu bạn ấy thì bạn bè của bạn nhận được 200.000 như vừa nãy bạn nhận luôn nha. Và thêm vào đó bạn cũng sẽ nhận được 35.000 nữa ha. Và 35.000 này các bạn có thể rút được nha. Đó khi đủ min rút là 200.000 các bạn có thể rút được nha. Các bạn nhấn vào lấy mã giới thiệu để lấy đường link giới thiệu ha. Đó thì bạn quan sát ở góc bên dưới này, ở đây sẽ có đường link giới thiệu bạn nha, cũng như là mã giới thiệu này.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 Thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn các anh chúng ta đăng ký cũng như xác minh KYC tài khoản OnLearn để có thể nhận ngay 200.000 hoàn toàn miễn phí 100%.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 Bye bye. Xin chào.